hiệu bếp là Paloma bếp có model là 800F đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này có mặt sơn tĩnh điện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 bếp có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại cái cục sạc này thì nó đã bị hư nên khi tôi cắm vô thì nó ngắt bếp đi liền đây nó đã hư cục sạc này rồi cục nguồn 3V thì các bạn mà sử dụng à, nguồn 3V á, thì các bạn sẽ cắm trực tiếp vào cái đầu chờ ở bên hông này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 có một số bếp thì nó chỉ nó có thêm cái nút uh, dây á, đó là cái nút rang thì nó chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến đó từ hai trăm rưỡi lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện thì để khắc phục cái vấn đề đó shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa thì khi gắn á, shop sẽ gắn vào một cái công tắc ở phía bên à, học bi này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này để bật tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi còn bếp mà nó có cái nút 3 giây á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây đó và tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin này thì tôi có kèm thêm một cái lò xo thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ móc vào cái đầu à, một lỗ phía trước này của đầu cực dương với cái đầu lò xo này thì tôi cũng đã cậy hở ra thì trên cục pin này nó cũng sẽ có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và dấu trừ trên cái viên pin này để phân biệt được cực âm và dương thì khi bỏ pin vào bếp sử dụng thì các bạn sẽ quay với cái cực dương này là dấu cộng hướng ra phía bên ngoài nếu mà các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động còn đây các bạn gắn pin vào sử dụng thì các bạn sẽ móc một đầu của lò xo nè tôi cũng đã cậy hở ra vào cái lỗ phía trước của cực dương để nó tiếp xúc được với cực dương đó